Hi hi, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube của xe hơi Suki Mình là Hiệp đến từ Suki Phổ Quang Thì à, hôm nay mình sẽ có một cái à, video chia sẻ ngắn về cái à, bộ body kit được lắp trên mẫu xe Suki Ertiga Cũng như là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tháng 8 này đối với cái dòng xe Suki Ertiga Thì bộ body kit của được lắp trên mẫu xe Ertiga Sport à, trước mắt mùa của của mình đây thì được lên là ốp cản trước à, hai cái ốp à, cản bên hông ốp cản sau à, đuôi, đuôi, đuôi lốt gió phía sau và à, cái lưới tản nhiệt phía trên và lưới tản nhiệt phía dưới thì à, sau đây à, hiệp mời các bạn à, cùng hiệp à, đi à, xem à, về bộ body kit này đây là cái à, lưới tản nhiệt phía trên được à, sơn à, một màu đen bóng kèm theo à, ở viền bên ngoài là một cái lớp à, mạc chrome sáng bóng và logo Suzuki ở giữa tạo một cái, cái cảm giác nhìn rất là sang trọng cho cái mẫu xe Suzuki Ertiga Sport này đây là cái à, lưới tản nhiệt phía bên dưới và đây là cái ốp cản trước có những cái đường à, viền màu đỏ trông rất là đẹp mắt với cái logo Suki Sport Tiếp theo sau đây thì mình sẽ đi à, về phía bên phần hông xe để mình à, xem về bộ body kit được à, bên à, phần hông ha đây là phần đuôi xe với cái à, ốp cản sau cũng được viền một cái à, một màu đỏ tạo cho cái dòng xe mình cái cái điểm nhấn thì uh, cái chương trình à, đặc biệt à, dành cho mẫu xe Suzuki Ertiga trong tháng 8 này thì đối với dòng xe Suzuki Ertiga Sport thì được hỗ trợ là 28 triệu đồng kèm theo với bộ body kit à, Suzuki Ertiga phiên bản Limited thì được hỗ trợ là 32 triệu đồng kèm theo với bộ body kit và dòng xe Suzuki Ertiga số sàn thì cũng được hỗ trợ bộ body kit này các bạn thấy sao nếu à, dòng xe Suzuki Ertiga Sport này à, được lắp lên bộ body kit này thì, à, thì các bạn hãy để lại comment bên dưới và nếu các bạn có những thắc mắc cũng như là à, muốn à, biết thêm chi tiết về cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tháng 8 này thêm nữa thì hãy gọi điện thoại đến cho Hiệp để Hiệp có thể tư vấn cho các bạn được tốt nhất à, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like và subscribe cho Hiệp à, và à, nếu mà muốn hiệp à, quay thêm với những video về à, à, những tính năng hay dòng xe nào của Suzuki thì các bạn hãy để lại comment bên dưới à, chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo